là ngày kết mãn trong chương trình tu tập ba ngày kỷ niệm sự kiện Đức Phổ Hiền Vương Bồ Tát thành đạo. Tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng chúng con được sự chỉ dạy trên sư phụ cùng đối Phật đài, dâng nén tâm hương hướng về Đức Phổ Hiền Bồ Tát, chỉ thành tán dương, đảnh lễ và nguyện học theo hạnh nguyện của Ngài. Đức Phổ Hiền là một trong hai vị Đại Bồ Tát hộ trì đắc lực của Đức Thích Ca Mâu Ni trong việc chuyển bánh xe Pháp tại cõi Sa Bà. Ngài có trí tuệ và thần lực siêu việt, một thân mà biến vô biên thân để cứu độ vô số chúng sinh khắp mười phương thế giới. Ngài thường cưỡi voi sáu ngà, tượng trưng cho sáu pháp lục độ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 chí tâm đảnh lễ thề nguyện rộng sâu hạnh hạnh bồ tát tăng kỳ kiếp nhiều hơn số các sông hằng lời chúng sanh còn số cuối của số á tăng kỳ kiếp lần thứ hai trải qua số cõi phật nhiều như số các của sau mới con sông hằng sẽ thành tựu Á nậu đa la tam biểu tam bồ đề không tự tài tượng vương như lai ứng cung danh biện trí minh hạnh túng thiền thể thế gian giải vô thượng sĩ điều Thỉnh đại chúng mở trang số 9 Kinh Bồ nhân la ta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 và tu sửa trang nghiêm cho mười ngàn thế giới bất tịnh thành trang nghiêm thanh tịnh. Ngài nguyện hóa thân vô số nơi cõi Phật để xưng tán ngợi khen, lễ bái cúng dường các đức Phật và tu đạo Bồ Tát. Nguyện hóa thân vô số trong các loài chúng sinh để thuyết pháp độ sinh, khiến cho họ phát được tâm Bồ Đề, độ cho vô số Bồ Tát được tâm thanh tịnh ngài mới chứng đạo bồ đề đức như lai bảo tạng ban cho ngài danh hiệu là phổ hiền và thọ ký cho ngài sẽ thành phật hiệu là trí can hống tự tại tướng vương như lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thực phật Thế Tôn Chúng con xin thành kính đảnh lễ tán dương công đức và lời phát nguyện to lớn của Đức Bồ Tát Phổ Hiền. Nguyện từng bước học theo hạnh nguyện của Ngài, nương theo tâm nguyện Bồ Đề của Sư Phụ, tinh tấn tu hành cầu thánh quả cầu vô thượng Bồ Đề. Chúng con xin hồi hướng công đức tán dương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 tùng kính con đừng có bao uh,